Música Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát Chúng con xin được cung kính đảnh lễ và nhiệt liệt chào mừng Chư Tôn Túc Hòa Thượng Thượng tọa Chư Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị đến với chương trình Vu Lan Ba Biển được thực hiện bởi kênh truyền hình An Viên. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, Vu Lan Báo Hiếu là truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam, khởi nguyên từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời Đức Phật dạy, nói theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiều Liên Bồ Tát – Vu Lan báo hiếu còn là ngày thể hiện tình người thắm thiết trong nhân sinh, mang đậm nét văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức tình người. Năm tháng trôi đi, đạo hiếu ấy đã thấm sâu vào lòng nhân loại và đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta, truyền thống uống nước nhớ nguồn. Mỗi mùa Vu Lan về, tất cả chúng ta lại hướng trái tim của mình về những điều thiêng liêng nhất để nhớ thương, tri ân những bậc sinh thành và để báo ân những thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Thật đúng là Trung Nguyên ngày hội vọng vu lan, bến giác chiều thu sóng đại ngàn, những ai là người mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Mùa Vu Lan năm nay, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, mỗi người con Phật lại càng tha thiết bằng nhiều hình thức khác nhau để hướng tâm về đại lễ, tụng kinh nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho các bậc sinh thành, người thân và toàn nhân loại. Với ý nghĩa đó, chương trình Vu Lan Ba Miền năm 2021 được đài truyền hình An Viên thực hiện nhằm tôn vinh đạo hiếu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình người trong mùa dịch và được kết nối trực tiếp với các điểm cầu. Điểm cầu đầu tiên tại Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Điểm cầu thứ hai, Chùa Thiên An, tỉnh Bình Định. Và một điểm cầu rất đặc biệt Điểm cầu Đại Bệnh viện Giã Chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7, nơi đang điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vu Lan Ba Miền năm 2021 năm nay sẽ có rất nhiều câu chuyện đặc biệt được kể tại ba điểm cầu để chúng ta có thể lắng nghe và hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa cũng như nét đẹp của mùa Vu Lan báo hiếu. Mùa Vu Lan năm nay do đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nên chắc rằng các bậc cha mẹ rất mong mỏi cho đại dịch mong chóng qua đi để đất nước của chúng ta sớm được bình an trở lại. Kính thưa các bậc cha mẹ, chúng con xin hứa sẽ luôn làm các viện thiện lành, chung tay cùng cộng đồng, tạo nên những điều tốt đẹp để dập tắt dịch bệnh. Lời hứa này được thể hiện qua ca khúc Lời hứa với cha mẹ ba miền nhân mùa Vu Lan. Giờ này chúng con xin kính mời cho Tuân Đức và toàn thể quý vị cùng đón nghe nhạc phẩm Lời hứa với cha mẹ ba miền nhân mùa Vu Lan, sáng tác lời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, sáng tác nhạc nhạc sĩ Xuân Phương, thể hiện ca sĩ Đức Hùng, Đức Lương và Vũ đoàn Bamboo. Xin trân trọng kính mời. Truyền thuyết con dòng cháu Tiên kể rằng mẹ Âu Cơ lấy cha Lạc Long Quân, sinh bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, năm mươi xuống biển, năm mươi lên non. Tuy vậy, tất cả đều là anh em một nhà, cho nên đã sinh ra cùng giống, cùng nòi, cùng trong đất nước là người đồng thân. Cội nguồn đã thế, Việt Nam ngày nay cũng vậy. Tất cả người dân đều là con của một mẹ, đó chính là người mẹ ba miền. Hôm nay ngày hội Vu Lan, Phật từ ba miền hướng về, cha mẹ khắp Bắc Trung Nam dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an. nguyện cầu cho đất nước an lành khắp nam châu muôn loài chúng sanh sớm an lạc vui trong chánh pháp con nguyện hứa làm nhiều việc thiện năm nay, đất nước ta và toàn thế giới đang trải qua nạn dịch khốc liệt. Chúng con hứa sẽ cố gắng chung tay dập dịch, chỉ mong nguyện mùa Vu Lan cha mẹ được an lành. chia phật tử chúng con xin hứa sẽ sống an nhẫn sẻ chia hôm nay ngày hội vu lan phật tử ba miền hướng về cha mẹ khắp bắc trung nam dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an nguyện cầu cho đất nước an lành khắp năm châu muôn loài chúng sanh sớm an lành vui trong chánh pháp con nguyện chung còn hứa an nhẫn sẻ chia mong cha mẹ ba miền được bên nhau hoan hỉ phật từ chúng con hứa an nhẫn Không biết từ bao giờ, nhân loại đã lấy hoa hồng làm biểu trưng cho tình yêu thương, trong đó có tình yêu thương cha mẹ. Cứ mỗi độ Vu Lan về, chúng ta lại chọn hoa hồng để gắn lên trái tim của những người con hiếu thảo. Hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho những người con may mắn còn cha còn mẹ. Hoa hồng nhạt dành cho những ai chỉ còn cha hoặc còn mẹ. Hoa hồng màu trắng để an ủi và sẻ chia cho những ai mất cả cha lẫn mẹ. Và đặc biệt hơn cả, hoa hồng vàng sẽ được cài lên y áo của chư tôn đức, những bậc thầy mô phạm tiếp nối bản hoài của chư Phật mà thực hành đại hiếu và dạy cho chúng sinh về hiếu đạo. Mùa báo hiếu lại về, chúng con mạn phép được cài lên tấm huỳnh y của quý ngài những đóa hồng vàng thắm để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương mà quý ngài đã ban tặng cho cuộc đời. Chúng con cũng xin được dành tặng quý Phật tử đang có mặt tại chương trình những bông hoa hồng để cùng chia sẻ tâm tư tình cảm trong tiết Vu Lan báo hiếu. Giờ này, nghi thức cài hoa xin phép được bắt đầu. cầu quý thầy những bông hồng mang sắc vàng giải thoát đang được cài lên y áo của quý thầy những bậc sớm giác ngộ lẽ vô thường quyết chí xuất gia cầu đạo báo đền tứ trọng ân quý vị thân mến dù cha mẹ còn hiện hữu trên cuộc đời này hay đã khuất thì chất liệu của yêu thương, của những bông hồng cải áo, của sự kính nhớ và tri ân vẫn còn đọng mãi với thời gian. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đợt dịch lần thứ tư này có diễn biến phức tạp, các cấp lãnh đạo và các y bác sĩ đang ngày đêm căng mình trong suốt nhiều ngày tháng qua để kiên cường chống lại dịch bệnh. Nếu nói chống dịch như chống giặc thì mỗi người trên tuyến đầu chống dịch, nhất là các y bác sĩ, chính là một người lính gan dạ, kiên cường, tiếp nối mong nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cầu chúc cho dịch bệnh sẽ chóng qua đi để các y bác sĩ sớm được trở về nhà, cuộc sống nhân dân được bình an trở lại. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy người đệ tử Phật phải sống biết ơn và đền ơn, trong đó có ơn quốc gia, xã hội là một trong bốn trọng ơn trọng yếu mà người đệ tử Phật cần ghi nhớ và thực hành. Chính vì vậy, dù chiến tranh đã đi xa, nhưng hàng năm cứ mỗi độ Vu Lan về, chúng ta vẫn không quên thắp những nén hương tưởng nhớ đến công ơn của những anh hùng liệt sĩ, những người đã dành cả tuổi thanh xuân nơi chiến trường, ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng dù ở đâu thì các anh vẫn ở trong lòng mẹ Việt Nam ba miền và cả trong những bất mát hy sinh của những người mẹ. Lòng biết ơn sẽ lẫn sự cảm phục sâu sắc khiến chúng ta càng thêm tự hào về các mẹ, những người mẹ Bắc, Trung, Nam đã từng nén đau thương, gạt nước mắt để tiễn chồng, tiễn con lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng. Và trong không khí đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, chúng con xin gửi tới Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị tiết mục văn nghệ, người mẹ ba miền, sáng tác lời Phật tử Phạm Thị Yến pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, sáng tác nhạc nhạc sĩ Vũ Trọng Phương, thể hiện Vũ đoàn Bamboo. Xin mời đại chúng cùng thưởng thức. Cool. 梦。 trọn đời. Mẹ của tôi, mẹ khắp ba miền, vì quê hương hiến dâng trọn đời. Mẹ Việt Nam, người mẹ của ba miền, từ sâu thẳm trái tim, chúng con xin được tri ân đến các bà mẹ ba miền, những người mẹ Việt Nam nhân hậu, tảo tần, thầm lặng, chất đau thương thành nhựa sống cho đời. Xin cảm ơn tác giả lời hát cũng như các nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên đã mang đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay một tiết mục vô cùng đặc sắc và ý nghĩa. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, trong cuộc chiến chống giặc dịch Covid-19, có những người đã ra đi mãi mãi, không kịp gặp người thân lần cuối. Có những gia đình phải đón nhận những mất mát không gì có thể bù đắp được. Vừa qua, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tử viện trên cả nước về việc thiết lập trai đàn tụng kinh cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19 trong mùa Vu Lan giờ này, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, quý vị cùng hướng đến điểm cầu chùa Ba Vàng, hướng tâm cùng tụng kinh cầu siêu cho các vong linh, anh linh, anh hùng liệt sĩ và những nạn nhân tử vong vì dịch bệnh COVID-19. kính địa tạng bồ tát bốn nguyện phẩm thứ bảy lợi ích cả kẻ còn người mất lúc đó ngài địa tạng đại bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn con xem xem chúng sinh trong cõi diêm phù danh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tôi nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thôi thân tâm tốn ban đầu còn hoang khi gặp duyên sự bảo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn những hàng người trên đó như kẻ ma đó thấy đều tiêu sạch như sau khi người đã chết lại có thể trong bốn mươi chín ngày vì người ấy mà tu tao nhiều phước lành tới có thể làm cho người chết đó khỏi ăn chốn nam đạo được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyền thiện tài đó cũng đường điều lợi ích vì lẽ trên đó nên nay con đối trước đức phật thế tôn cùng với hàng trời rộng tam bồ chung người với phi được xiên trắng lành cũng đừng tế lễ quý tần cầu cúng ma quái vì sao thế vì việc diễn hại cho đến tế lễ đó không có một máy muốn chỉ lời ích cho người chết cả chỉ có thêm thêm tội xuyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn tôi và giữ người chết đó hoặc là đời trước hay rồi đã chứng đặng phần thánh quả sẽ sinh vào cõi trời cõi người nhưng bị vì lúng lắm chung hàng thân thuộc cây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắng lấy hương lụy phải đôi biển trầm sinh vào chốn lành uống gì là người chia trên lũng xanh tiền chưa từng làm được chung phương lành đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị xa đọa vào ác đạo hàng thân thuộc nữa nào lại làm cho tội tương từng đã ba ngày đổ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân bông gặp kẻ lân cần lại gửi một ít đồ vật nữa vì vậy mà người xứ xa đó ngài địa tạng nói lời đó như thế xong trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là đại biện ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sinh trong mười phương ông sắm tay cung kính mà thưa hỏi ngài địa tạng bồ tát rằng thưa đại sĩ trong cõi nam diêm phù đề có chúng sinh nào sau khi mạng chúng mà trai cúng dường làm những phước lành thời người trên đó có đặng lời quả khi thâm định xong thời cứ ý theo nghiệp mà thọ lấy quả báo thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt dùng tân quyến tu tạo vương lành để cứu vớt cho qua khỏi bốn mươi chín ngày thời cứ nghiệp mà thọ lấy quả báo người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vậy nữa này ông trương giả sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung hàng cốt nhục thân quyến có làm cháy để dũng thêm phương lành cho người trên đó thời khi sắm sửa chưa rồi cùng sống lúng đường làm chớ có đêm nương gạo lá rau cho đến các tư đồ ăn chưa dâng cúng cho phần cùng tăng thời chẳng được ăn trước thời sống bấy phần công đức người chết hưởng được một phần này ông trương giả vì thế nên những chúng sinh trong cõi diêm phủ sau khi cha mẹ hay người thân Kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa quý vị, theo quan niệm của Phật giáo, ánh sáng của hoa đăng chính là ánh sáng của chân lý, ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Ánh sáng ấy cũng thể hiện tâm thành kính tri ân của những người con Phật, khởi dậy tinh thần hiếu đạo trong mỗi chúng ta. Trong không khí thiêng liêng lắng động của chương trình lễ thắp nến tri ân nhân mùa báo hiếu được diễn ra tại điểm cầu chùa Ba Vàng và để cho chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa thắp nến tri ân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 Giải ánh sáng sưởi ấm cho muôn loài, cây cối đâm chồi, muôn hoa đua nở. Mặt trời lên cho chúng ta thấy rõ đường đi. Đối với Đạo Phật, ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ được thắp lên sẽ xua đi sự hắc ám, tối tăm của tâm trí biết bao nhiêu mầm thiện tâm của chúng ta nhờ ánh sáng trí tuệ mà được tưới tầm, sinh trưởng và tốt tươi. Đức Phật là mặt trời trí tuệ, Ngài đem ánh sáng cho thế nhân, xóa đi muôn kiếp tối tăm mê lầm. Trí tuệ của Ngài soi thấu cõi nhân sinh, chỉ có ánh sáng của trí tuệ mới dẫn dắt chúng ta đi trên con đường đúng đắn và sáng tươi. Thế gian quả thật là u tối, khi không nhận chân được sự thật của cuộc đời. Thế cho nên chúng ta thường sống trái với đạo lý, chính vì thế mà đau khổ chất chồng. Đạo là con đường tốt đẹp đưa chúng ta đến nơi an lành và hạnh phúc. Thế mà gốc của đạo lại chính là hiếu tâm. Tâm hiếu chính là thiện pháp đầu tiên của tất cả chúng ta Tâm hiếu cũng là đạo lý căn bản nhất của cõi nhân thiên. Đức Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên tất cả chúng ta đều phải thực hành tâm hiếu hạnh. Chữ hiếu trong Phật Pháp đã được nâng lên những tầm cao mới. Hiếu không chỉ còn là hiếu với cha, với mẹ, với tiên tổ ông bà hiếu với thầy cô dạy dỗ mà còn là hiếu với dân, với nước và cao hơn thế nữa là hiếu với tất cả chúng sinh muôn loài. Đó là tâm hiếu của chư Phật vậy. Đối với tâm hiếu, hạnh hiếu, Đức Phật là cao tột, là vĩ đại và thù thắng nhất. Không ai có thể hiếu được như chư Phật và không ai có thể dạy chúng sinh thực hành hạnh hiếu được như chư Phật. Cho nên, khi tâm hiếu của chúng sinh được trí tuệ Phật soi rọi, chúng sinh đó sẽ trở thành người con đại hiếu. Đó chính là sự kết nối giữa trí tuệ và tâm vậy. Chư Tăng là người nương theo trí tuệ của Đức Phật để hoàn thành trí nguyện giải thoát, phổ độ chúng sinh, tiếp nối bản hoài Hoằng Dương Phật Pháp cũng chính là truyền trao ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đến cho chúng sinh, khiến cho mình và chúng sinh đạt được hạnh phúc, an lạc. Đức Phật có dạy, hiếu mà cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu mà cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi, hiếu mà cảm đến người thì muôn phước lành tăng trưởng. Ánh sáng tiếp nối ánh sáng, tâm truyền đến tâm, tâm hiếu cũng từ đó được thắp lên, sáng rực và lan tỏa khắp thế gian. Hôm nay, trong đại lễ vô Lan này, xin thỉnh đại chúng cùng thắp lên những ngọn nến, thắp lên ánh sáng của nguồn tâm hiếu hạnh và lan tỏa ánh sáng trí tuệ của chư Phật để từ đó những mầm hiếu tâm được lớn mạnh và lan tỏa khắp thế nhân. Hiếu tâm ấy sẽ cứu thế gian này, đem đến chính khí cho thế giới, đem đến những điều tốt đẹp cho thế giới này. Nguyện nương vào trí tuệ của Đức Phật thực hành hiếu hạnh đến với cha mẹ đời này cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về trước về sau và nguyện dù sinh về nơi đâu cũng là người con trí hiếu cho đến ngày thành Phật. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Bây giờ đại chúng chúng ta sẽ vào nghi thức thắp nến truyền đăng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, quả thật Đức Thế Tôn là mặt trời chiếu soi, phá tan đi màn đêm u tối, xóa tan đi tà kiến khổ đau. Đức Thế Tôn dạng người, trí tuệ Ngài bao trùm khắp tam thiên. Đức Thế Tôn từ phụ muôn loài, ai cứu được nhân loại, người ấy không ai ngoài Đức Thế Tôn. Nhân loại đang chìm trong u tối, vô minh tà kiến khổ đau, Đức Thế Tôn mang chánh pháp, xóa tan đi mê lầm, thắp lên nguồn ánh sáng hiếu hạnh, để từ đó mầm hiếu tâm được lớn mạnh và lan tỏa khắp thế nhân. Và chính hiếu tâm đó sẽ cứu thế gian này. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ nương tựa vào ánh sáng trí tuệ của Đức Phật để thực hành hiếu thuận với cha mẹ, tiên tổ, ông bà và cao hơn nữa là với tất cả chúng sinh muôn loài. Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân quý Thầy đã ban cho chúng con những lời đạo từ vô cùng ý nghĩa nhân mùa Vu Lan để chúng con được khơi dậy nguồn tâm hiếu của mình, khiến cho dòng chảy hiếu hạnh luôn được thắp sáng trong tim của mỗi chúng con. Chúng con cũng xin noi theo hạnh nguyện của quý Thầy, nguyện nương vào trí tuệ của Đức Phật để đời nào kiếp nào sinh ra nơi đâu cũng trở thành người con tận hiếu cho đến ngày thành tựu quả vô thượng Bồ đề. Mùa Vu Lan về, mỗi chúng ta đều nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Và trong không khí linh thiêng từ nguồn tâm hiếu, thỉnh quý vị hướng tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni tại điểm cầu Chùa Ba Vàng nghe đọc lời Đức Phật dạy về công đức báo hiếu của tôn giả Mục Kiều Liên xin trân trọng kính mời. Thỉnh đại chúng cùng tụng sám vô lan.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 cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của tất cả tăng ni Phật tử chúng con. Cũng hồi hướng cầu siêu cho tất cả hương linh, anh linh, các anh hùng liệt sĩ đã vị quốc vong thân. Hồi hướng cầu siêu độ cho tất cả chư vị hương linh, các nạn nhân bỏ mạng ở trong đại dịch COVID-19 này. Xin nguyện cho tất cả đều được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ, tin sâu tam bảo, sớm được sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con cũng lại nguyện đem công đức của đại lễ hôm nay hồi hướng cầu an cho hiện đời cha mẹ của hết Thầy Tăng Ni Phật tử chúng con, cũng như của tất cả các thiện nam tín nữ, được tăng long phước thọ, sức khỏe dồi dào, sống an vui và tin sâu tam bảo. Chúng con cũng sồi hướng cầu nguyện phước lành này đến cho tất cả các thầy thuốc, bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên đang ở trên tuyến đầu chống dịch. Xin nguyện cho tất cả có đầy đủ sức khỏe và đầy đủ trí tuệ để thực hiện công việc phòng chống dịch thật tốt và bình an chúng con cũng lại nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả nhân dân ở trong vùng có dịch, ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành có dịch lân cận trong cả nước Việt Nam chúng ta, cũng như nhân dân trên toàn thế giới đang chịu nạn dịch Covid đều có được những sự an lành sớm qua được đại dịch. Chúng con cũng lại xin nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, mọi người cùng nhau chung sức, giúp nước an dân, người vật cùng được hưởng lợi lạc. Khắp nguyện, phước ban tất cả, đức độ quần sinh, kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa Pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật Thừa,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 trước sanh phiền não nguyện được trí tuệ tấn sáng ngời nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ chúng sinh ờ, quản lý đại chúng nên thầy không ngại hòa nam thanh chúng nguyện đem công đức Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Qua lời Phật dạy trong kinh Vu Lan, chúng ta thấy được rằng công đức của chư tăng tu tập 3 tháng ăn cư kết hạ là vô cùng to lớn, giúp cho những người con có tấm lòng hiếu thảo có thể đền đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và điều đó đã được chư tôn đức truyền giảng, Phật tử các tụng qua ca khúc Vu Lan mùa tự tứ báo hiếu cha mẹ. Kính mời quý vị cùng chung niềm hân hoan với quý Phật tử. 这么多。 Chư Tôn Đức Tăng Ni kính thưa toàn thể quý vị, mùa Vu Lan mùa Chư Tăng kết hạ, ba tháng an cư thúc liễm thân tâm, mùa Vu Lan mùa Chư Tăng tự tứ, đem phúc lành phổ tế chúng sinh, lời bài hát đã cho chúng ta thấy được những việc làm thiết thực của người con Phật để báo hiếu công ơn cha mẹ, và đó cũng là sự thành kính tri ân công đức của Chư Tôn Đức Tăng, phước điềm tối thượng cho chư thiên và nhân loại những người đã tiếp nối hạnh nguyện của chư Phật chỉ ra cho chúng con con đường thù thắng nhất để trả hiếu mẹ cha. Phật tử chúng con sẽ phát nguyện luôn luôn hộ trì Tam Bảo, nguyện mong Tam Bảo trường tồn mãi ở thế gian này. Cũng nhân mùa Vu Lan, chúng con xin kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành, luôn là dụng phước lành để Phật tử chúng con được gieo trồng những hạt giống thiện lành, gặt quả an vui, hạnh phúc. Quang Quân cũng mong rằng mỗi mỗi chúng ta sẽ cùng chung tay đưa tinh thần đạo hiếu trở thành hơi thở, thành nhịp sống của mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam và để đạo hiếu ngày càng được phát huy trong tư tưởng Phật giáo cũng như văn hóa dân tộc. Và để làm được điều đó, mỗi chúng ta hãy sống có hiếu, có đức và lan tỏa nguồn tâm hiếu hạnh đến cho tất cả mọi người. Câu truyền hình Vu Lan Ba Miền năm 2021 xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các ca sĩ, diễn viên, tác giả cũng như ekip sản xuất chương trình ở ba điểm cầu Bắc, Trung, Nam. Trân trọng tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý khán giả trong và ngoài nước đã đồng lòng theo dõi chương trình. Kính chúc Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị hưởng một mùa Vu Lan an lạc, luôn được sống trong sự che chở dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật. Chúc cho dòng chảy hiếu hạnh luôn tràn đầy trong trái tim của mỗi chúng ta để tạo nên một nguồn năng lượng tích cực vượt qua đại dịch Covid-19. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát Ma Ha Tát tát Đại Chứng Minh.